Hỡi các dân, hãy nghe điều này. Hỡi hết thảy người ở thế gian khá lắng tai nghe. Bất luận người hạ lưu hay là thượng lưu, người giàu có cũng như người nghèo nàn. Miệng tôi sẽ nói lời khôn ngoan, sự suy gẫm lòng tôi sẽ là sự thông sáng. Tôi sẽ lắng tai nghe lời châm ngôn, tôi sẽ lấy đàn cầm mà giải câu đố tôi. Vì cớ sao tôi phải sợ trong ngày tai họa Khi sự gian ác của những kẻ muốn chiếm vị tôi Vây phủ tôi Chúng nó nhờ cậy nơi tài sản mình, phô trương của cả dư vật mình. Chẳng có người nào chuộc được anh em mình hoặc đóng giá chuộc người nơi Đức Chúa Trời. Hầu cho người được sống mãi mãi chẳng hề thấy sự hư nát. Vì giá chuộc mạng sống họ thật mắc quá, người không thể làm được đến đời đời. Vì người thấy người khôn ngoan chết, kẻ điên cuồng và người ngu dại cũng chết như nhau, để lại tài sản mình cho kẻ khác tư tưởng bề trong chúng nó rằng nhà mình sẽ còn mãi mãi và chỗ mình ở vẫn có đời này qua đời kia. Chúng nó cũng lấy chính tên mình đặt cho đất ruộng mình. Nhưng loài người giàu được sang trọng chẳng còn mãi, nó giống như thú vật phải hư mất. Con đường này mà chúng nó giữ theo, ấy là sự ngu dại của chúng nó. dù vậy, những kẻ đến sau họ ứng lời luận của họ Chúng nó bị định xuống âm phủ như một bầy chiên Sự chết sẽ chăn giữ chúng nó Sáng ngày, người ngay thẳng sẽ quản hạt chúng nó Sự đẹp đẽ chúng nó bị tiêu diệt trong âm phủ Hầu cho chúng nó chẳng còn nơi ở nào nữa Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chuộc linh hồn tôi khỏi quyền âm phủ Vì Ngài sẽ tiếp rước tôi Chớ sợ khi người nào trở nên giàu có Lúc sự vinh hiển nhà người ấy tăng lên vì khi người chết chẳng đem đi gì được Sự vinh hiển người cũng không theo người xuống mồ mã đâu Dẫu cho đang lúc sống người chúc phước cho linh hồn mình Và người ta sẽ khen ngợi mình nếu mình làm ích lợi cho mình Thì người hẳn sẽ đi đến dòng dõi tổ phụ mình Họ sẽ chẳng còn thấy ánh sáng nữa Người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì Giống như thú vật phải hư mất Chương 11 các sứ đồ và anh em ở xứ Jude nghe tin người ngoại cũng đã nhận lấy đạo Đức Chúa Trời. Khi Phi-e-rơ đã trở lên thành Jerusalem, có người tín đồ vốn chịu phép cắt bì trách móc người rằng: Ngươi đã vào nhà kẻ chưa chịu phép cắt bì và ăn chung với họ. Nhưng Phi-e-rơ đem mọi sự đã qua thuật cho họ theo thứ tự và từng điều rằng: Ta đứng cầu nguyện trong thành Giôp-bê Lúc đó ta bị ngất trí đi thấy sự hiện thế Có vật gì giống như cái khăn lớn nếu bốn chéo lên Từ trên trời xa xuống đến tận ta Ta xem xét kỹ càng Thấy trong đó có các loài thú bốn cẳng trên đất Các thú rừng, các côn trùng và các loài chim trên trời Ta lại nghe có tiếng phán rằng Hỡi Führer hãy chờ dậy giết thịt và ăn Ta thưa rằng Lạy Chúa chẳng vậy Vì không bao giờ có vật chi dơ giấy hay chẳng sạch vào miệng tôi đâu tiếng từ trời phán cùng ta lần thứ hai mà rằng chớ coi điều Chúa đã làm cho tinh sạch như là dơ giấy. Lời đó lặp lại ba lần, đoạn thay thải đều thâu lại lên trời. kia cũng một lúc đó, ba người ở thành Caesarea chịu sai đến cùng ta, đã tới tận cửa nhà ta ở. Đức Thánh Linh truyền cho ta phải đi với ba người ấy đừng nghi ngại gì. Này, sáu người anh em đây đồng đi với ta và chúng ta đều vào trong nhà cọt này Người này thuật lại cho ta thế nào tại nhà mình đã thấy một thiên sứ hiện đến và phán rằng Hãy sai tới thành Joppe mời Simon cũng gọi là Phi-e-rơ đến đây. Người ấy sẽ nói cho ngươi những lời mà nhờ đó ngươi và cả nhà mình sẽ được cứu rỗi. Ta mới khởi sự nói thì có Đức Thánh Linh giáng trên họ cũng như ban đầu Ngài đã giáng trên chúng ta. Ta bèn nhớ lại lời Chúa đã truyền rằng Giăng đã làm phép báp têm bằng nước nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta là kẻ đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ, thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được? Tín đồ nghe bấy nhiêu lời xong đều thỏa thuận và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng Vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống. Những kẻ bị tản lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp ê tiên bèn đi đến xứ Phoenici, đảo Chipre và thành Antioch, chỉ giảng đạo cho người Juda mà thôi. Nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chipre và Cyrene đến thành Antioch cũng giảng dạy cho người Grec nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu cho họ. Tay Chúa ở cùng mấy người đó nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem Hội bèn sai Banaba sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa. Vì Banaba thật là người lành, đầy dẫy thánh linh và đức tin. Bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó, Banaba đi đến thành Tạc Sơ để tìm Sao Tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành Antioch. chọn một năm hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Christian. Trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch. Trong bọn có một người tên là Agabus đứng dậy bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời cơ lốt trị vì. Các môn đồ bèn định mỗi người tùy sức riêng mình gửi một món tiền bố thí cho anh em ở trong xứ Jude. Môn đồ cũng làm thành việc đó, nhờ tay Banaba và Sao Lơ gửi tiền ấy cho các trưởng lão. Chương 2 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng Dân Israel, mỗi người phải đóng trại gần bên ngọn cờ mình, ở dưới bản hiệu của tông tộc mình, đối ngang nhau, vây chung quanh hội mạc trại quân Juda sẽ đóng tại hướng đông về phía mặt trời mọc với ngọn cờ và những đội ngũ của mình. Quan trưởng của người Juda là Nahashon, con trai của Aminadab và quân đội người, cứ theo kê sổ cộng 74.600 người. Chi phái Isaka phải đóng trại bên Juda. Quan trưởng của người Isaka là Nathanael, con trai Sua và quân đội người, cứ theo kê sổ cộng 54.400 người. Kế đến chi phái Sabulon, quan trưởng của người Sabulon là Eliab, con trai của Helon và quân đội người, cứ theo kê sổ cộng 57.400 người. Vậy, các người đã kê sổ theo trại quân Juda từng đội ngũ cộng 186.400 người. Họ phải đi tiên phong. Ngọn cờ của trại quân Ruben và những đội ngũ mình phải đóng về hướng nam Quan trưởng của người Ruben là Elishu, con trai của Sedeo và quân đội người. Cứ theo kê sổ, cộng 46.500 người. Chỉ phái Simeon phải đóng trại bên Ruben. Quan trưởng của người Simeon là Shelumien, con trai của Surihadai và quân đội người. Cứ theo kê sổ, cộng 59.300 người. Kế đến chi phái Gác, quan trưởng của người Gác là Eliasap, con trai của Reuel và quân đội người, cứ theo kê sổ, cộng 45.650 người. Vậy, các người đã kê sổ theo trại quân Ruben từng đội ngũ, cộng 151.450 người. Họ phải đi thứ nhì. Sau ấy, hội mạc sẽ đi với trại quân Levi ở giữa các trại quân khác. Trại quân Levi sẽ đi theo thứ tự như đã đóng, mỗi người theo hàng ngũ và theo ngọn cờ mình. Ngọn cờ của trại quân Ephraim và những quân đội người phải đóng về hướng Tây. Quan trưởng của người Ephraim là Elishama, con trai Amihud và quân đội người, cứ theo kê sổ cộng 40.500 người. Chi phái Manasseh phải đóng trại bên Ephraim. Quan trưởng của người Manasseh là Gamaliel, con trai của Phedakshu và quân đội người cứ theo kê sổ cộng 32.200 người kế đến chi phái Benjamin. Quan trưởng của người Benjamin là Abidan, con trai của Gideoni và quân đội người. Cứ theo kê sổ, cộng 35.400 người. Vậy, các người đã kê sổ theo trại quân Ephraim, từng đội ngũ, cộng 108.100 người. Họ phải đi thứ ba. Ngọn cờ của trại quân Đan và những quân đội họ phải đóng về hướng Bắc Quan trưởng của người Đan là Ahiese, con trai của Amishadai và quân đội người, cứ theo kê sổ, cộng 62.700 người. Chi phái Ase phải đóng trại bên Đan. Quan trưởng của người Ase là Phagien, con trai của Apran và quân đội người cứ theo kê sổ, cộng 41.500 người. Kế đến chi phái Nephtali, quan trưởng của người Nephtali là Ahira, con trai của Enan và quân đội người cứ theo kê sổ, cộng 53.400 người. Vậy, các người đã kê sổ theo trại quân Đan, cộng 157.600 người. Họ theo ngọn cờ mình phải đi hậu binh. Đó là những người trong dân Israel mà người ta tu bộ tùy theo tông tộc mình. Trong các trại quân hết thảy người đã kê sổ từng đội ngũ là 603.550 người. Nhưng người Levi không nhập sổ chung với dân Israel, tùy theo mạng của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Dân Israel y theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se, bèn đóng trại tùy theo ngọn cờ mình và mỗi người ra đi tùy theo họ hàng và tông tộc mình. Chương 3 này là dòng dõi của Aaron và Môi-se về ngày Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se tại trên núi Sinai. Này là tên các con trai Aaron. Trưởng nam là Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama. Đó là tên các con trai Aaron, tức những thầy tế lễ đã chịu phép sức dầu và được lập lên để làm chức tế lễ. Và Nadab và Abihu đã thác trước mặt Đức Giê-hô-va khi hai người dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va tại trong đồng vắng Sinai. Hai người này không có con. Còn Eleasa và Ithama làm chức tế lễ trước mặt Aaron là cha mình. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy khiến chi phái Lê-vi lại gần, đặt trước thầy tế lễ Aaron để người Lê-vi phục sự người. Người Lê-vi sẽ giữ chức phận của người và chức phận của cả hội chúng về trước hội mạc mà làm những công việc của đền tạm cũng phải coi sóc hết thảy đồ đạc của hội mạc và mọi vật chi dân Israel giao cho đặng dùng làm công việc của đền tạm. Vậy, ngươi phải giao người Levi cho A-rôn và cho các con trai người, vì đã lấy họ từ trong vòng dân Israel mà ban trọn cho A-rôn rồi. Vậy, ngươi sẽ lập A-rôn và các con trai người để làm chức tế lễ, người ngoại đến gần sẽ bị xử tử. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Này, từ giữa dân Israel, ta chọn lấy người lê thế cho hết thảy con đầu lòng của dân Israel. Vậy, người lê sẽ thuộc về ta, vì hết thảy con đầu lòng đều thuộc về ta. Ngày xưa, khi ta hành hại các con đầu lòng trong xứ Egypto, ta đã biệt riêng ra thánh cho ta hết thảy con đầu lòng trong Israel, bất luận loài người hay thú vật, chúng nó đều sẽ thuộc về ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se tại trong đồng vắng Sinai mà rằng: Hãy kê sổ con cháu Lê-vi tùy theo tông tộc và họ hàng chúng nó, kê hết thảy nam đinh từ một tháng sắp lên. Môi-se bèn kê sổ người Lê-vi theo mạng của Đức Giê-hô-va, y như Ngài đã phán dặn người vậy. Đây là các con trai của Lê-vi kể từng tên: Gẹt Sôn, Kê Hát và Merari. Đây là tên của các con trai gẹt sôn tùy theo họ hàng mình, Lipni và Shimei. Đây là các con trai của Kehat tùy theo họ hàng mình, Amram, Yitsha, Hebron và Uzien. Và các con trai của Merari tùy theo họ hàng mình là Matli và Mushi. Đó là những họ hàng của người Levi tùy theo tông tộc của họ. Họ hàng Lipni và họ hàng Shimei thuộc về Gẹt Sôn. Đó là hai họ hàng của Gẹt Sôn vậy. Những người trong họ Gẹt Sôn được tu bộ kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 7.500 người. Các họ hàng của Gẹt Sôn đóng trại về phía tây sau đền tạm. Quan trưởng của tông tộc Gẹt Sôn là Eli Eliasap, con trai của La-en. Chức phận của con cháu Gẹt Sôn trong hội mạc là coi sóc mọi vật chi can đến đền tạm và trại, tức là tấm bông của trại và bức màn của cửa hội mạc, các bố vi của hành lang và bức màn của cửa hành lang bao phủ chung quanh đền tạm và bàn thờ, cùng dây chạc về các việc của đền tạm. Họ hàng Amram, họ hàng Yitsa, họ hàng Hebron và họ hàng Ucien thuộc về Kê Hát. Đó là những họ hàng của Kê Hát cứ kể mọi năm đinh từ một tháng sắp lên, số là 8.600 người có chức phận săn sóc nơi thánh. Các họ hàng của con cháu kê hát đóng trại bên hông đền tạm về phía nam. Quan trưởng của tông tộc kê hát là Elishaphan, con trai của Ucien. Người kê hát coi sóc hòm bản chứng, cái bàn, chân đèn, các bàn thờ và những đồ đạc của nơi thánh để dùng về việc thờ phượng, luôn với bức màn, và các vật chi can đến. Tổng trưởng của người Levi là Eleasa, con trai của thầy tế lễ Aaron, được đặt lên quản trị những người coi sóc nơi thánh. Họ hàng Machli và họ hàng Musi thuộc về Merari. Đó là hai họ hàng của Merari vậy. Những người trong bọn Merari được tu bộ, kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 6.200 người quan trưởng của tông tộc Merari là Surien, con trai của Abihai. Con cháu Merari đóng trại bên hông đền tạm về phía bắc, có phần coi sóc các tấm ván của đền tạm, cây sàn ngang, trụ, lỗ trụ, những đồ đạc và mọi việc thuộc về đó. Những trụ ở chung quanh hành lang và lỗ trụ, những nọc và dây chạc của trụ những người đóng trại trước đền tạm về phía đông, tức trước hội mạc về phía mặt trời mọc, là Môi-se, A-rôn và các con trai người, có chức phận săn sóc nơi thánh thế cho dân Israel. Người ngoại đến gần sẽ bị xử tử. Hết thảy người Lê-vi mà Môi-se và A-rôn Aaron vâng mạng Đức Giê-hô-va tu bộ, tùy theo họ hàng của họ, kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là 22.000 người đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy kê sổ hết thảy con trưởng nam của dân Israel từ một tháng sắp lên và hãy dựng sổ tên chúng nó. Ta là Đức Giê-hô-va. Ngươi phải chọn lấy cho ta người Lê-vi thế cho các con trưởng nam trong dân Israel. Cũng phải bắt súc vật của người Lê-vi thế cho mọi con súc vật đầu lòng của dân Israel. Vậy Môi-se kê sổ các con trưởng nam của dân Israel y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Hết thảy những con trưởng nam kể từng tên, từ tuổi một tháng sắp lên, theo sự kê sổ họ là 22.273 người. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy chọn lấy những người Lê-vi, thế cho hết thảy con trưởng nam của dân Israel và súc vật của người Lê-vi, thế cho súc vật của dân Israel. Vậy các người Lê-vi sẽ thuộc về ta ta là Đức Giê-hô-va. Còn về sự chuộc lại con trưởng nam của dân Israel, kê sổ hơn số người Lê-vi 273, thì ngươi phải thâu mỗi người 5 siết lơ, tùy theo siết lơ nơi thánh. Một siết lơ là hai chục gera. Ngươi phải giao bạc cho A-rôn và các con trai người. Ấy là bạc chuộc lại những con trưởng nam trỗi hơn. Vậy, môi xe thâu bạc chuộc lại những con trưởng nam trỗi hơn số người Lê-vi đã chuộc lại